Thank you. ta đôi em sẽ nói mãi yêu ai hãy cầm tay anh với ta sẽ đi với nhau đến cuối nơi còn đường đừng sợ cô đơn bởi có anh ở bên em từng giây phút hồn chỉ cần em vui anh đây sẽ luôn chăm che vượt qua bao gian khó chỉ cầu mong thấy em thế này cùng lời yêu thương anh mỗi ngày nói em yêu ai quên một người mà mình quá yêu cảm giác đó có ai hiểu không nên yêu em nhiều hơn hay anh oán hờn nhìn em thật vui trong vòng tay ấm áp bên người nồng nàn chẳng khác gì nỗi đau ấy như đang tồn tại trong anh nỗi đau chẳng nói nên lời chẳng ta đến lúc này cái sao em không buồn sao không thấy nước mắt em rơi xuống được những ngày bạn đã từng yêu đã say trong tim em im cười nỗi đau với người nói với anh vì sao